Xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình Mình là Mèo đây Và video này sẽ là video bắt đầu của series đánh giá Servan Hôm nay thì mình sẽ đánh giá một nữ thần 3 sao Và nỗi khiếp sợ của những con boss nam giới Ariel Bắt đầu với intro nào 私はエウリュアレええそう女神様よ短い一生だろうけど精一杯楽しませてちょうだいね Ariel là người thứ hai trong ba chị em nhà Roron xuất hiện ở trong thần thoại Hy Lạp. Một nữ thần được sinh ra với một hình ảnh hoàn hảo, một cô gái lý tưởng và là hiện thân khao khát của đàn ông. Một thiếu nữ xinh đẹp mà hình dáng có sự thuần khiết và trong sáng. Ariel có một chị gái là Steno và một em gái là Medusa. Chiều cao của Ariel là 1m34, lùng ghê nhỉ. Cân nặng 30kg. Cô có tính cách yêu thích vô điều kiện những sinh vật đẹp và đáng yêu và ghét vô điều kiện những thứ xấu xí. Trong FGO, cô là một Sevan thuần ạc và chuyên trùng để trị boss nam giới so với các servan 3 sao khác cô có lượng sát thương và lượng máu nằm ở mức khá vì có tốc độ sạc MP cơ bản là 0.90 và thẻ ạc có 2 hít nên tốc độ sạc MP của Ariel nằm ở mức tốt và do là class Archer nên tỷ lệ hút sao cơ bản của Ariel là 156% tạo sao là 9.7%. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần kỹ năng với vũ khí là một cây cung và độ hot girl của mình thì bộ kỹ năng của Ariel cũng tập trung vào điều khiển boss và tung MP liên tục. Với skill thứ nhất là Blood Seeker, sạc thanh MP của Ariel 18% và có 60% tỷ lệ hút một thích của kẻ địch. Hồi skill là 8 turn. Max skill sẽ sạc thanh MP 27% và có 80% tỷ lệ hút thích hồi chiêu là 6 turn. Skill thứ hai sẽ là Siren Song, sau một cái địch là nam giới trong vòng 1 turn, tỷ lệ cham là 70% ở level 1 và 100% ở level max. Cooldown là 9 xuống 7 turn. Skill thứ ba là skill ăn tiền của Ariel, Whim of Gutted. Tăng sức mạnh thả ạc trong 3 turn từ 20 đến 30% ở level 10. Hồi chiêu là 7 xuống 5 lượt sức mạnh thả ạc sẽ nó tăng cả sát thương lẫn tốc độ xạ MP nhé và vì Ariel là nữ thần nên bộ kỹ năng bị động cũng nằm ở mức tốt với Magic Resistance Run A, tăng khả năng kháng debuff lên 20%, Independent Action Run A+, cộng tăng sát thương chí mạng lên 11% và Golden Essence Rank ES tăng sát thương cơ bản và tăng khả năng kháng debuff thêm 30% nữa là ta có 50% kháng debuff. Và nói tới Ariel thì phải nói tới cái MP làm nên thương hiệu của em. MP của Ariel là thay ạc gây 1.200% sát thương lên một mục tiêu và có 150% tỷ lệ giảm tấn công của cái địch 20% trong 3 turn tùy theo MP level mà tăng sát thương lên kẻ địch nam giới và thì theo overcharge mà cham kẻ địch nam giới và cái tăng sát thương lên tới 250% ở level 5 là ta có một hàng 200% nhân cho 250% của 1.200 thì ta có 3.000% sát thương MP và nếu cộng với cái skill 3 của Ariel là tăng thêm 30% sát thương MP nữa là ta có 3.900% sát thương MP với 3.900% sát thương thì Ariel có thể bốc hơi bất kỳ con boss nam giới nào và nếu không giết được thì cái MP này sẽ giảm sát thương của cái địch đó 2% trong 3 lượt và trăm cái địch đó trong một lượt và cái điểm mạnh của Ariel là khả năng sạc MP của Ariel ở mức rất là cao. MP của Ariel nằm trong gen 3 thẻ hạt, thì tên sau Ariel có thể sạc hơn 6% thanh MP của chính mình và tung hai cái MP trong vòng 3 turn chuyện rất là bình thường. Và cái MP này chuẩn cái bị có một bản cập nhật nhẹ về animation. Ariel chỉ có hai quest một của là mở skill 3 bởi vì khi bạn tiến quá thì skill 3 nó sẽ không mở đâu bạn phải tiến quá tới lần cuối cùng luôn thì skill 3 bạn sẽ có nhiệm vụ rank up và nhiệm vụ này rất là dễ bạn khỏi lo bạn sẽ có một cái quest để tăng sát thương MP nữa từ 900 tới 1200% sát thương cái MP hồi nãy mình giới thiệu là mình đã nâng cấp rồi là 1200% sát thương như bao server khác areo có 4 lần tiến quá lần thứ nhất lần thứ hai là như thế này lần thứ ba và lần cuối cùng lần cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ có được cái avatar thôi chứ không có được cái vẻ ngoài do là xe ban ba sao nên liệu tiến hóa có lợi ích. ta có bảo ngọc cố gắng ở lần tiến hóa thứ hai bảy gồng ngược và buổi hư ảnh ở lần tiến hóa thứ ba tim mang thần và buổi hư ảnh ở lần tiến hóa cuối cùng số QP tốn cũng không có nhiều với vào khoảng tầm một triệu rưỡi QP cho 4 lần tiến hóa và skill cũng khá là tương tự vẫy gồng ngược bảo ngọc của gắn vuốt hỗn mang và tim mang thần là những thứ mà Ariel cần để nâng cấp kỹ năng và QP tốn mắc cấp chỉ có 10 triệu thôi mình nghĩ các bạn chỉ cần nên nâng tới level 6 và skill thứ ba thì bạn nên nâng tới level chín là được rồi bạn không cần level 10 đâu tại vì cục lo khá là quý nên bạn nên lên với level 10 thì nó hơi phí à, bon là điểm gắn bó của Sevan là bạn có những chấm như nè thì 10 chấm bạn sẽ được một CI đặc biệt cho Sevan đó CI của Ariel thì sẽ là Gitter of Godet khi đeo cho Ariel thì tăng sát thương thế ạt cho toàn đội 15% khi cô còn ở trên sân là khi chết thì thế CI này sẽ mất hiệu lực á thẻ CE này khá ổn cho bọt nhưng mà mình đem Ariel làm đam chính làm sát thương chính nên các bạn phải ưu tiên sức mạnh thẻ ạt như là Protection Fomograph hoặc là tăng sức mạnh MP như là ăn gèo xong hoặc là chịu chơi thì Black Rail nhưng mà bạn ấy ưu tiên tăng sức mạnh thẻ ạt vì tăng sức mạnh thẻ ạt thì nó cũng tăng sức mạnh cho MP nhưng mà bạn tăng sức mạnh MP thì nó sẽ không tăng tốc độ sạc MP cho thẻ ạt đâu tăng thẻ ạc thì sẽ tăng toàn trận cho tất cả các thẻ ạc của bạn luôn vậy nên tăng sức mạnh thẻ ạc nó sẽ ngon hơn trừ black gel nha black gel thì mình không nói tại vì nó tăng sức mạnh thi quá cao rồi 60 phần trăm lận hoặc là bạn có thể đem thẻ sạc sẵn mp như là rudochi temple imagine element hoặc là kaleidoscope dựa vào là tung mp cho boss nó ngậm muối luôn hoặc là thẻ prisma cosmos cho các bạn tung mp liên tục Nãy giờ thì mình đã nói điểm mạnh của Ariel, bây giờ sẽ là điểm yếu. Và điểm yếu của Ariel cũng là điểm mạnh duy nhất của em. MP của Ariel tăng thêm sát thương gây cho nam giới, vậy nên khi bạn đánh tất cả các địch ngoại trừ nam giới thì sát thương sẽ có 1.200 là bình thường thôi và không có cham bởi vì cham nam giới thôi đâu có cham được những sơ banh khác và cú cham skill 2 cũng sẽ xem như là không có vậy mà Ariel lại không có một skill nào kháng sát thương tuyệt đối hay tăng giáp cả vậy nên ăn một cái MP của boss là coi như là ngậm hạnh luôn các bạn thích thì nó cũng không quá quan trọng bởi vì bạn có Master là một xe ban miễn phí và đi với Ariel cực kỳ ngon Master Ariel đi với Tamamo E Tamamo sẽ chịu trách nhiệm hồi máu cả đội và tăng sát thương MP cho Ariel Má Sự sẽ là lá trắng cho toàn đội. Trong tem ạc mà có Tamomoma e thì Ariel có thể trả hai cái liên tục trong hai thun là chuyện rất là bình thường. Và chốt video loại thì có nên nuôi Ariel không? Theo mình nghĩ là nên nuôi. Về lấy game thì em ấy sẽ là một sắc cương chính đó là bá đạo khi đánh với boss nam giới. Vậy là xong. Và các bạn nếu muốn xem đánh giá Sevan nào nữa thì hãy comment mình sẽ lọc ra một Sevan và mình sẽ đánh giá vào video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại mình là mèo nha